Đề bài, em hãy tả cô giáo của em đang say sưa giảng bài trên lớp. Tài liệu 365 đã sưu tầm, tổng hợp và chắt lọc những bài văn mẫu hay để các em học sinh tham khảo. Bài văn mẫu số 1 Tuổi học trò đáng nhớ của mỗi người, ai cũng từng ngần ngơ vì tiếng ve dâm gian đầu hạ, cũng từng bị dịn trước giờ khắc của buổi lễ chia tay, nhưng rồi có lẽ sâu thẳm trái tim của mình, ai cũng lưu giữ những hình ảnh người thầy, người cô mình rất mực kính yêu. Trong ký ức của tôi vẫn chẳng thể nào quên được hình ảnh cô Vân đang say sưa giảng bài. Cô Vân là giáo viên phụ trách bộ môn văn của lớp tôi. Dẫu không là giáo viên chủ nhiệm nhưng cô quan tâm tới lớp nhiều lắm. Mỗi bài giảng của cô là kết quả của bao đêm thức khuya soạn giáo án, của bao sự bền bỉ, Kiên trì đọc và trau dồi tri thức để khi đến lớp, mỗi bài giảng của cô có sức hút lạ lùng với chúng tôi. Cô Vân vẫn trẻ lắm, cô mới ngoài 30 tuổi. dáng cô cao gầy, thanh mảnh hơn khi mặc lên mình bộ áo dày truyền thống thướt tha. Mỗi tiết học văn, tôi đều thấy sự nhiệt tình trong lời giảng của cô. Giọng cô thanh, trong mà nghe ấm áp lắm. Giọng nói truyền cảm làm cho bài giảng thêm hấp dẫn bội phần. Mỗi khi giảng bài, đôi mắt cô thường rất biết tương tác với chúng tôi, luôn nhìn chúng tôi với cái nhìn đầy ân cần, dịu dàng như một người mẹ nhẹ nhàng chỉ dạy con. Chúng tôi rất thích những bài giảng của cô. Cô giảng bài hay và dễ hiểu lắm. Khi tìm hiểu một tác phẩm, cô luôn định hướng cho chúng tôi cách tiếp cận từng phần trước khi tìm hiểu cụ thể. Trong mỗi bài giảng, cô thường đặt ra những câu hỏi để chúng tôi suy nghĩ, tư duy. Cũng có nhiều lần, Cô tổ chức các cuộc thi văn học để chúng tôi vừa thư giãn, vừa củng cố bài học. Cô vẫn rất quan tâm tới chúng tôi. Mỗi khi giảng bài, cô thường đọc rất chậm để chúng tôi kịp ghi, đi quanh lớp để soát xem chúng tôi có sai lỗi chính tả nào, cô sẽ nhắc sửa lại. Sau mỗi ý lớn, cô thường dừng lại, tổng kết bằng một sơ đồ tư duy và vẫn một giọng nói ấm áp, các con đã hiểu đoạn này chưa? Nếu chúng tôi chưa hiểu kỹ, Cô lại chậm rãi giảng lại, nói một cách để chúng tôi dễ tiếp thu nhất. Rồi một mai, tôi sẽ không còn được cô giảng bài thế nữa. Nhưng những bài giảng của cô vẫn khắc ghi trong tâm trí tôi. Cảm ơn những bài giảng của cô giúp con tự tin bước vào đời. Bài văn mẫu số 2 Từ nhỏ tôi đã ấp ủ trong mình một ước mơ, sau này sẽ thành cô giáo, Ước mơ ấy của tôi bắt nguồn và được nuôi dưỡng từ những giờ học cô giáo say xưa giảng bài. Thứ năm hàng tuần, lớp tôi có hai tiết văn của cô. Bước vào lớp, dường như cô mang theo vào cả sắc trời thiên nhiên. Cô giáo tôi cao cao, dáng người mảnh rẻ và nước da trắng hồng nên mặc áo dày rất đẹp. Thỉnh thoảng, cô mặc chiếc áo dày tím Huế càng tôn thêm làn da trắng. Những lúc như thế, cả lớp đứng ngây người nhìn cô, trầm trồ mến mộ. Cô dịu dàng mời cả lớp ngồi xuống. Giờ học bắt đầu. Cô nhẹ nhàng viết lên bảng những dòng chữ mềm mại, thẳng hàng. Bàn tay cô lướt nhanh như một họa sĩ làm ảo thuật trên tranh vẽ của mình chỉ một thoáng, hàng chữ đẹp đẽ hiện ra. Vào bài giảng, chúng tôi thấy dễ chịu bởi giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và truyền cảm của cô. Giọng nói ấy dường như được xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn để chúng tôi cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài văn, Bài thơ Những lời cô giảng chúng tôi như muốn khắc sâu không bao giờ quên. Khuôn mặt cô luôn tươi cười khi giảng giải. Bàn tay cô nhẹ nhàng đưa theo nhịp câu nói. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía học trò chúng tôi, ân cần, dịu dàng và âu yếm. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự cổ vũ, tin tưởng với học sinh, Mỗi khi ánh mắt ấy lướt nhanh qua chỗ tôi ngồi, tôi cũng hiểu được sự chiều mến của cô cô giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiền từ đã thấm vài giọt mồ hôi mà cô vẫn không để ý, tập trung vào bài giảng, vào những đứa học trò yêu của mình. Có chú chim nhỏ đậu trên cửa sổ, sắp bay đi nhưng vì muốn nghe cô giảng bài mà nán lại thêm một lát. Trong lúc giảng bài, bao giờ cô cũng lôi cuốn được cả học sinh cùng tham gia. Thỉnh thoảng, Cô đi lại xuống phía cuối lớp, xem học trò ghi bài, xem chúng tôi thảo luận nhóm có khó khăn gì cô sẵn sàng gợi ý, giúp đỡ chúng tôi. Cô muốn cho học trò phát huy được khả năng chủ động, sáng tạo nên những câu hỏi cô đặt ra luôn tạo được sự hấp dẫn với chúng tôi. Các câu hỏi từ dễ đến khó, từ câu hỏi đóng đến câu hỏi mở, bao giờ cũng kích thích sự suy nghĩ của tất cả mọi người. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, tôn trọng ý kiến học sinh, lắng nghe chúng tôi nói và cho chúng tôi trao đổi, thảo luận công bằng. Nhưng lúc nào cô cũng là người chỉ huy tài ba khiến học trò khâm phục. Tùng, tùng, tùng, giờ học đã kết thúc. Nhưng dường như đang say sưa với bài giảng của mình, cô không hay biết. Đến khi học trò các lớp đã ùa ra sân cô mới mỉm cười chào cả lớp. Nhìn cô giáo say sưa đứng trên bục giảng giảng bài, tôi như có thêm động lực và quyết tâm hơn thực hiện cho được ước mơ của mình. Những lời cô giảng hôm nay sẽ là nền tảng cho tôi ngày mai.